Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Y tế, đến 19 giờ tối nay, cả nước ghi nhận thêm 1.307 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh có 915 ca. This epidemic is at an unprecedented scale Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng thông báo việc tạm dừng đón trả khách tại nhà ga. Số ca bệnh trên cả nước vẫn tăng chóng mặt. Thành phố Hồ Chí Minh nối dài chuỗi ngày dịch bệnh bão tố. Thêm bệnh nhân COVID-19. This is a critical time for Vietnam and the whole world. rất cảm động bởi vì là anh cũng lên lời xuống chúng ta rất quyết tâm chúng ta phải làm các biện pháp chống được dịch ở ờ, bác được nhà nước quan tâm đấy ạ cháu yêu bác bộ đội ạ yeah.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 khi mình ở nhà soi hòm baby Sài Gòn này vội vã đôi khi cách nhau cái hàng rào đôi khi là còi cứu thương Hôm nay anh thấy họ đăng báo Cứu chữa Sài Gòn trong chuỗi ngày tổn thương Bởi Sài Gòn nay dừng chân không chạy nữa Chuyến xe vội vã làm lòng người lay đưa Qua màn ảnh nhỏ em thấy được niềm vui Người cười dạo rực còn người thì tay đưa Sài Gòn tấp nập ít khi mình bắt gặp Những khoảng lắng động đóng hình trong khung ảnh Sài Gòn không ngủ vì đồng tiền không đủ So sánh vinh quang anh hùng được xứng danh Nhớ Sài Gòn xưa Có khi tắt